Biên niên sử Atlantic phần 4, Đại Hồng Thủy nhấn chìm Atlantic, Ai Cập, Maya ra đời. Xuyên Vạn Cổ xin kính chào quý khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 4, cũng là phần cuối cùng trong tuyển tập biên niên sử Atlantic. Ở phần cuối cùng này, chúng ta sẽ lại tiếp tục theo chân vị triệu phú tài chính người Mỹ, ông Thomas, để nghe ông kể lại những ký ức tiền kiếp của mình trong những ngày cuối cùng của Atlantic trước khi nó chìm xuống đáy biển. một người Atlantic ích kỷ và cuồng vọng. Tôi thấy mình được sinh ra tại xứ Aria trong một gia đình quyền quý thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Cha tôi là người đứng đầu trường y, chuyên sử dụng cây gậy ngọc để chữa bệnh. Từ đó, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư nên trở thành một y sĩ tài giỏi trong nước là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tuy đã được huấn luyện về y học, nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức về các năng lực siêu nhiên vốn chỉ được tín truyền riêng cho các tu sĩ trong đền thờ thần Apollo. Có lần tôi đã hỏi một tu sĩ có quả vị về môn này thì ông nói – hiện nay đầu óc ngươi chưa phát triển đủ về khả năng lý trí mà thường để bản năng chi phối muốn sở hữu quyền năng siêu nhiên thì ngươi phải trải qua những giai đoạn tù tập phát triển đức tính hy sinh nhẫn nại để kiểm soát chính mình tôi hỏi như vậy thì tôi phải làm gì giáo sĩ trả lời trước hết người phải tập tính hy sinh để làm những gì trái ngược với những điều mọi người thường làm nếu mọi người ham muốn thứ gì thì ngươi phải đi ngược lại nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó nếu mọi người chỉ làm điều có lợi ích cho bản thân thì ngươi phải làm điều ngược lại nghĩa là chỉ làm những gì có lợi cho người khác ngươi phải cho người khác những gì tốt nhất làm những điều mà không ai muốn làm và chỉ nhận lấy những gì không ai muốn nhận đó là bước đầu trong việc rèn luyện kỷ luật hy sinh nhẫn nại để kiểm soát nội tâm liệu người có làm được như thế không Văn minh Atlantic lúc đó hoàn toàn được xây dựng dựa trên luật của kẻ mạnh, không ai biết gì đến sự hy sinh hay tinh thần tự chủ. Phần lớn mọi người đều sống một cách tham lam, ích kỷ và hung bạo, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình nên việc thực hành những điều vị giáo sĩ nói hết sức lạ lùng, khó hiểu. Là người kiêu căng và ích kỷ, dĩ nhiên tôi không chịu nghe lời dạy bảo của vị giáo sĩ này. Tuy nhiên, do đã muốn có quyền năng này nên tôi phải quyết đạt cho bằng được Tôi tính toán và tìm đến những người sở hữu kiến thức này qua các tà thuật có liên hệ với quỷ dữ. Kỳ thực, nếu suy xét đến xã hội ngày nay của chúng ta, sẽ thấy điểm tương đồng không hề nhỏ với Atlantic thời kỳ diệt vong. Ngày nay, phần đông con người cũng đã thừa nhận lối sống ích kỷ và dâm loạn giống hệt trong xã hội Atlantic xưa kia. Người nào biết sống vì người, chấp nhận thiệt thòi về mình đều bị người đời chế nhạo là ngu ngốc. Kể từ khi chủ thuyết vô thần được truyền bá rộng rãi, nhiều người hơn đã tin rằng con người được tiến hóa từ khỉ, thừa nhận quy luật đấu tranh sinh tồn và giải phóng tình dục của động vật là đúng đắn. Có quốc gia có dân số đến hàng tỷ, quân sự hùng mạnh, công khai tôn thờ học thuyết của quỷ sa tăng, nuôi nhốt, mổ bán nội tạng con người mà cộng đồng thế giới vẫn làm ngơ. Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần nghiêm khắc cảnh tỉnh lại chính bản thân mình để tránh đi vào vết xe đổ của Atlantic? Lời tiên tri ứng nghiệm Tâm trí tôi quay trở lại với ký ức về cuộc sống tại Atlantic như đêm qua Nhưng lần này tôi thấy mình đang bị dằn vặt bởi cảm giác muốn chiếm đoạt người thành nữ xinh đẹp trong đền thờ Thái Dương Đó không phải là một kiểu tình yêu mà chỉ là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội Cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn Dĩ nhiên, việc chiếm đoạt một thành nữ là điều không thể vì những người này thuộc phạm vi bất khả xâm phạm với tôi khi đó, thỏ là một thứ trái cấm mà ngay cả người có quyền như tôi dù muốn cũng không thể chiếm đoạt được. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc này vì đầu óc của tôi lúc đó đang bị sâu xé bởi một ý nghĩ hung bạo và ích kỷ, hoàn toàn khác hẳn với tâm trí của tôi ở hiện tại. Đang quay cuồng với những ý tưởng dục vọng kia thì cha tôi từ đâu bước đến, bằng vẻ mặt nghiêm nghị, ông nói như ra lệnh. Con đi theo ta, chúng ta có việc cần làm ngay lúc này. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt quyết đoán của cha, tôi ngạc nhiên vì ông vốn là người bình tĩnh, ngay cả trong những tình trạng khẩn cấp. Tôi hỏi, chúng ta đi đâu vậy cha? Cha tôi không trả lời mà chỉ ra dấu cho tôi đi theo. Hiển nhiên, ông đang suy nghĩ về việc gì đó rất hệ trọng. Tôi theo cha tôi đi qua những con đường rộng lớn dẫn đến cung điện của hoàng đế Heracles thứ Aria. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi này vì thỉnh thoảng cha cũng đưa tôi đi cùng khi vào cung. Là thành viên của hội đồng trưởng lão xứ Aria, ông thường tham dự vào những việc quan trọng trong triều. Đôi khi ông cũng cho tôi đi theo. Chúng tôi bước vào căn phòng lớn, tôi thấy một số nhân vật của triều đình trong hội đồng trưởng lão cũng đang hiện diện, nhưng vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, ra chiều nghiêm trọng. Buổi họp bắt đầu khi hoàng đế Heracles ra dấu cho một trưởng lão ngồi gần đó. Này Mark, ông hãy nói cho mọi người biết sự việc đi. Mark là quan thiên giám và cũng là một nhà tiên tri nổi tiếng của Arabia. Ông này nghiêm nghị nói, hiện nay chúng ta đã thấy rõ những dấu hiệu bất thường mà các nhà tiên tri khi xưa đã cảnh báo về hiện tượng địa cầu chuyển trục. Các giáo sĩ trong đền thờ Tài Dương cũng xác nhận rằng luồng từ lực của địa cầu đã di chuyển theo phương hướng bất lợi. Từ nhiều năm nay, thời tiết khắp nơi đều thay đổi với những trận hạn hán kéo dài nhiều tháng, phá hoại mùa màng. Có những cơn bão mạnh gây lụt lội khắp nơi, có những trận cháy rừng kéo dài hàng tháng khiến súc vật chết hàng loạt. Có những bệnh dịch mà các y bác sĩ tài giỏi nhất cũng bó tay khiến nhiều người chết vô số. Hiện tại, cuộc chiến giữa sự Orc và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Aria ngày một gần hơn. Do đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện phải đến sẽ xảy ra, không phải trong nhiều năm hay tháng mà chỉ trong vài ngày nữa. Đã đến lúc chúng ta phải thi hành kế hoạch chủ liệu từ trước là thu xếp đưa một số người đã được chọn đến các bến bờ an toàn. Từ lâu, các nhà tiên tri Atlantic đã cảnh báo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phòng dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantic đến tình trạng diệt vong, nên đây không phải là một thông tin mới. Nhưng lần này, qua giọng nói của quan thiên giám, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Hoàng đế Heracles lên tiếng, ông hãy xác nhận những điều ông tiên đoán cho mọi người biết để chuẩn bị. Mark trả lời, sự nghiêm trọng thể hiện trong giọng nói. Tôi đã quan sát rất kỹ những thay đổi của ảnh hưởng từ các tinh tú xuống địa cầu và kiểm tra những lời tiên tri trong quá khứ. Tôi và các giáo sĩ hoàn toàn đồng ý với nhau rằng chỉ vài ngày nữa sẽ có một biến động hết sức to lớn, ngoài sức tưởng tượng. Hoàng đế Heracles trầm tĩnh suy nghĩ rồi lên tiếng. Chắc gì nó sẽ xảy ra đúng như dự đoán. Liệu có thay đổi gì khác không? Mark lắc đầu. Tôi đã xem xét kỹ nhiều lần sự di chuyển của các vị tinh tú và quả quyết rằng tai họa chắc chắn sẽ xảy ra, đúng như lời tiên tri từ nhiều năm trước. Hoàng đế Heracles gật đầu. Nếu thế, chúng ta phải thi hành ngay kế hoạch đưa số người đã được chọn đến các bờ biển an toàn. Hôm nay, ta muốn duyệt xét lại danh sách này một lần nữa và cho tiến hành ngay kẻo trễ. Các ông đã chuẩn bị danh sách đầy đủ chưa? Cha tôi quay sang tôi nói nhỏ, nếu lời tiên tri này đúng thì sẽ có một trận cuồng phòng rất lớn ập đến, có thể gây thiệt hại khủng khiếp cho Atlantic. Để bảo tồn nền văn minh của chúng ta, Hoàng đế Heracles đã lựa chọn một số người đại diện cho Atlantic lên những thuyền lớn để đưa họ đến những vùng khác an toàn hơn. Trên mỗi chiếc thuyền, ngoài thủy thủ đoàn là những người với nhiệm vụ đã được chỉ định rõ. Giáo sĩ, chiêm tinh gia, khoa học gia, kiến trúc sư, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư và thành nữ. Những người này đều được chọn lựa bởi hội đồng trưởng lão từ trước và hôm nay sẽ là ngày quyết định. Tôi hỏi, nếu đã biết trước có tai ương như thế, tại sao chúng ta không đi hết mà chỉ chọn một số người thôi? Cha tuổi lắc đầu, không ai có thể biết chắc rằng việc này sẽ xảy ra đúng như lời tiên tri. Nếu điều này không xảy ra thì sao? Và dù có muốn đi nữa, chúng ta cũng không thể đủ thuyền bè để đưa tất cả mọi người đến những nơi đó. Nên đa số chúng ta tình nguyện ở lại, chấp nhận số phận nếu tai họa xảy ra. Theo thứ tự, mỗi vị trưởng lão bước ra trình danh sách những người được chọn cho hoàng đế Heracles duyệt xét lần cuối là trưởng lão đứng đầu trưởng y, cha tôi có trách nhiệm chọn ra những y sĩ được thu xếp lên thuyền. Điều bất ngờ là khi công bố danh sách, tôi không thấy mình có tên trong đó. Tại sao lại như thế được? Tôi là một trong những ý sĩ có kiến thức cao, hơn cả những người có tên trong danh sách kia. Chuyện gì đã xảy ra? Cha tôi nhìn với ánh mắt nghiêm nghị và nói rằng ông đã biết việc tôi lén lút nghiên cứu tà thuật và với tư cách một trưởng lão, ông không cho phép một kẻ có đạo đức lệch lạc như vậy bước vào hàng ngũ của những người được chọn để tái xây dựng nền văn minh cho hậu thế. Cuộc tập kích của quái thú xứ Orc Nhiều ngày sau, trong những trận địa trận diễn ra càng lúc càng dữ dội thì cuộc di tản cũng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, điều không ai ngờ là khi hoàng đế Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố, thì một đội binh nửa người nửa thú của sự Orc đã bí mật đột nhập vào Aria. Những đứa con của Belia mặc áo giáp bằng một thứ kim loại đặc biệt, gươm giáo không đâm thủng, tấn công binh sĩ phòng thủ của xứ Aria. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hùng dữ đã chiếm Aria, dân chúng trở thành những miếng mồi ngon cho đội quần hùng hãn này. Cảnh tượng khủng khiếp với những xác chết nằm la liệt, lũ quái vật nửa người nửa thú đang cấu xé, ăn thịt nạn nhân. Bình lửa khắp nơi, đám lính hung dữ sữa óp đang hung hăng cướp phá và tàn sát những người dân lành vô tội. Khắp nơi lửa cháy ngùn ngụt, ngụt, khói đen bốc mù trời. Trung quanh là tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân chiến cuộc. Lúc này, các trưởng lão đều rút vào đền thờ Thái Dương trên đỉnh núi và chỉ có nơi đó là tương đối an toàn. Tôi rột rè bước đến cạnh cha tôi, ông vẫn ngồi im không tỏ thái độ. Tôi chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ một tiếng nổ long trời vang lên, khắp mặt đất rung chuyển, đền thờ cũng rung động dữ dội, bụi cát phẳng tứ tung. Tôi bàng hoàng chưa biết phải làm gì, cha tôi đã chỉ tay ra cửa sổ nói, đến lúc rồi Tôi hiểu ra ngay điều ông muốn nói, cơn địa chấn được tiên đoán sẽ xảy ra đã bắt đầu. Đền Thái Dương được xây dựng trên đỉnh núi cao, từ đó người ta có thể nhìn thấy toàn bộ kinh đô Aria ở phía dưới. Từ cửa sổ trên cao, tôi thấy một luồng nước khổng lồ từ dưới biển đang dâng lên, cuốn trôi nhà cửa ở phía trước. Thật là cảnh tượng hại hùng. Luồng nước dâng lên cuồn cuộn, ngập khắp thành thị, đồng bằng, cây cối ngã rạp, bật gốc dưới sức mạnh của luồng nước sóng bủa cao như núi, mặt đất rung rinh rồi nứt ra từng mảnh. Nhà cửa khắp nơi sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể văng nát khắp nơi. Tiếng người kêu la khóc than thảm thiết, phải lẫn những tiếng sấm nổ vang trời. Tôi hoảng hốt muốn tìm chỗ thoát thân, cha tôi lên tiếng. Không chạy được đâu, số phận của tất cả đã đến lúc kết thúc. Chúng ta đã biết trước việc này rồi, chỉ tiếc cho con là không nghe lời ta mà phạm vào những điều cấm. Ông không nói hết câu vì khi đó mặt đất tiếp tục dùng chuyển dữ dội. Những cây cột đá chống đỡ nền thờ cũng đồng loạt chuyển động theo. Tôi lặng người đi vì sợ hãi. Chỉ chốc lát thôi, mái đền sẽ sụp xuống, để nát mọi vật bên dưới và nước chiều sẽ dâng lên đây, tất cả chìm sâu trong dòng nước. Sự hình thành của nền văn minh Ai Cập và cuối cùng, hơn 90% người dân trên lục địa Atlantic bị nhấn chìm trong trận cuồng phong, đại hồng thủy con số ít ỏi 10% còn lại đã được đưa đến các vùng khác an toàn hơn. Và khi ấy, họ mang theo những khả năng và tri thức lúc bây giờ của mình để thành lập một nền văn minh mới. Duy chỉ có tôn giáo là họ tiếp tục tín phụng và thờ thần Thái Dương. Bạn có thắc mắc tại sao lại là 10% con người còn sống sót không? Kỳ thực, đây là quy luật cũ xưa của vũ trụ, cũng được người xưa nhắc đến như 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình nghĩa là chỉ 1 phần 10 con người sẽ được giữ lại sau hủy diệt. Thật ra, sự hủy diệt hàng loạt mang tính chu kỳ này đã xảy ra hàng vạn lần trên trái đất, xóa sổ đi không biết bao nhiêu nền văn minh cùng dân chúng của chúng. Nó thuận theo quy luật thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ mà luân chuyển. Sau mỗi lần, nền văn minh hình thành dưới sự dẫn dắt của thần, nó sẽ phát triển rồi cường thịnh. Tuy nhiên, nhân loại là giống loài mang đầy tự ngã và chấp niệm. Họ rất dễ bị tiếp nhận những cám dỗ của ma quỷ và dần xả ngã. Thế nhưng, nhân loại cũng được sáng thế chủ ban cho quyền có tự do ý chí, nghĩa là nhân loại có quyền tự do lựa chọn những gì mình muốn mà không ai được phép can thiệp và tất nhiên cũng phải tự mình gánh chịu hết thảy hậu quả từ việc làm của mình. Đó cũng là luật nhân quả của vũ trụ quy định. Trải qua thời gian phát triển, thông thường là 5.000 năm, con người sẽ đi đến chu kỳ hoại diệt, thời điểm mà ác nghiệp của nhân loại tích lũy đạt đến đỉnh điểm cùng với sự phát triển đỉnh cao của khoa học là đạo đức suy đồi và môi trường ô nhiễm trầm trọng. trừ thần quá thất vọng vì sự xa đọa của con người cũng sẽ đồng loạt buông tay rời đi, không còn bảo hộ con người cũng như tôn giáo. Kết quả là theo sự chuyển động của quy luật vũ trụ, cùng với các chu kỳ biến đổi vĩ đại, trái đất sẽ phát sinh các đại tai nạn mang tính hủy diệt như vụ nổ hạt nhân, đại hồng thủy, thiên thạch, sao chổi, trái đất đảo cực, vân vân mà tiến hành diệt đi 90% phần lớn nhân loại và nền văn minh sẵn có. Những người sống sót còn lại sẽ tiếp tục gây dựng nền văn minh mới. Ngày nay, dưới đáy các đại dương cũng như bên trong các hang động sâu dưới lòng đất, các nhà khoa học đã phát hiện ra vô số di chỉ khảo cổ cũng như các bức họa mà trình độ kiến trúc khoa học kỹ thuật cũng như nghệ thuật của chúng vượt xa rất nhiều nền văn minh ngày nay của chúng ta. Tất cả chúng bao gồm cả kim tự tháp Giza, mặt trăng đều là sản phẩm của các nền văn minh tiền sử còn sót lại. Nhìn vào hoàn cảnh thế giới chúng ta hiện nay, có thể thấy sự tương đồng không nhỏ với xã hội Atlantic. Con người trụy lạc, giải phóng tình dục, gia đình, trình tiết, sự trung thủy gần như bị xóa bỏ. Chiến tranh, lừa dối, vô thần luận phỉ báng thần linh được xem là điều rất đỗi bình thường trong xã hội hiện nay. Các quốc gia tôn thờ chế độ ma quỷ, sở hữu cho mình kinh tế và quân đội với vũ khí tối tân nhất nhì thế giới và sau đó là hàng loạt thiên tai, bệnh dịch lần lượt kéo đến mà con người vẫn cho đó là điều của tự nhiên. Chúng ta nhìn lại dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã suýt nữa phá sập nền y tế và kinh tế thế giới. Phải chăng là thần đang cảnh tỉnh con người thế gian sẽ còn những sự kiện khủng khiếp nữa sẽ xảy ra?